Hello anh em, chào mừng tất cả anh em tiếp tục đến kênh của mình nhá Ok chưa? Thì ở mấy video trước mình làm mấy cái vốn thấp ấy Thì rất nhiều anh em bảo là Nào thì làm bịp các kiểu ảo các kiểu Thì hôm nay mình sẽ quay đó là tất cả mọi người cho các người mọi người thấy tại sao mình có những cái video mà vốn thấp từ 2-30k dưới 100k mà mình lên được vài triệu ấy thì mình chơi cho anh em mình nói thẳng anh em game không phải là anh em cứ chơi là anh em thắng ok chưa thì anh em chơi thắng thì ok chưa mình sẽ cầm 100k mình sẽ cho anh em xem là mình quay bao nhiêu video thì mình mới được một lần một cái video nhá ok chưa thì đây là lần đầu tiên mình cầm 100k và không biết là lên được bao nhiêu có thể là lên nó sẽ mất tùy vào anh em nhá mình sẽ quay được bao nhiêu lần thì nó lên được nhá có khi mình phải quay đến 4 5 lần thì mình mới đủ là nói chung là có lãi được cao cao ấy thì mình mới úp video cho anh anh em không có tí anh em lại anh em cứ comment cứ bảo là thấy mình quay có nghĩa là mình quay được cái video nào thì mình uh, được vốn á mà có lãi á lãi cao cao thì mình, mình đăng lên cho anh em xem ấy còn lần này thì kẻ vốn mất hay vốn này có mất hay là lãi thì mình vẫn đăng cho anh em xem nhá đó thì anh em muốn chơi game thì anh em tải uh, link bên dưới phần mô tả nhá anh em tải về thì anh em sẽ được uh, liên kết với tài khoản ngân hàng là tài khoản đầu tiên trên thiết bị và liên kết với tài khoản ngân hàng anh em sẽ được 10.000 và sau đó anh em comment cái ID số mình sẽ tặng thêm 10.000 đến 50.000 đấy nhá ok chưa thì uh, đầu tiên thì mình sẽ cầm muốn 100k đây là cái phát đầu tiên không biết được cái không nữa mình vẫn là đặt bom nhá mình chỉ thích đặt bom thôi 100k thì mình sẽ vào thập diện mai phục mình sẽ nhặt với quả lên uh, tầm trăm rưỡi ok chưa nhặt được cây mất thì không biết nữa ok 9.000 này à, ờ, 5.000 này được 6.000 này 6.000 này à, ờ, 6.000 này nhặt tiếp này 1.200 này 1.200 này 60.000 tiếp này không đủ với 6 80.000 này 20.000 này ok này 130 này 90.000 nhặt phát được 2.000 đủ 2 90.000 được 2.000 70.000 70.000 x2 này 70.000 này 6.000 được 140 rồi à, ờ, 80.000 được 43.000 86 nhặt được 20.000 nó tròn 200 đi trăm rưỡi anh định lên trăm rưỡi anh tròn 200 đi lên 200 đi nghỉ 4.000 này có khi dính bom là gãy 92 này quả 80.000 nữa này 5.000 ok 97 97 này à, quả 60.000 này không kịp rồi quả 70.000 này đủ dính bom đấy gãy chưa dính bom gãy rồi còn trăm ba trăm ba nhặt có 90 nghìn này ừ. được 11 nghìn nhặt có 60 nghìn nữa này ok này trăm bốn này nhặt có 80 nghìn này 50 nghìn chọn 200 luôn đi liều thì ăn nhiều 60 nghìn 60 nghìn tiếp được 2 nghìn đủ hạt hai quả được 110 này đủ dính bom gãy thấy chưa anh em gãy chưa gãy rồi liều tấn liều trăm rưỡi thì chạy có phải ngon không ok này sáu nghìn này khó ăn quá ok này không đủ năm mươi nghìn này mười nghìn nữa tám mươi ba nghìn à, nhặt quả năm mươi nghìn này hai nghìn nhặt lâu lâu là có ghi là dính bom ghê lắm không kịp này 90.000 này không kịp này 90.000 không kịp 70.000 được 2.000 150.000 không kịp này 90.000 không kịp này 150.000 không được này à, 170 90 90 bala bala không được này quả 90 không được quả 60 này không kịp này không được này quả 80 chấm 190 60 1,5 không được này 89 nghìn 60 này 50 này không được này 60 này không kịp này 93 nghìn này 50 này được 2 nghìn này thôi nhặt lên 100 thôi nhặt cố lên 100 thôi ok gần được rồi nhặt lên trăm rưỡi khó lắm anh em ạ 160 này rồi thì nhặt liều thêm tí nữa nhặt liều thêm tí nữa biết đâu được quả to to 2000 2000 không nào 50.000 x 1,5 này không được này được nghìn nào 160 50 x 1,5 60 này 10.000 ok Quá ngon 80.000 Nhặt có 80.000 không đủ Nhặt có 50.000 được 6.000 90.000 ba la ba la 80.000 Không kịp rồi 60.000 này được 4.000 à, Quả 80.000 này được 6.000 2.000 nữa trăm rưỡi 80.000 này Nếu dính bom thì phải chịu thôi Quả 80.000 Đủ 300 đồng Nhặt nhàm thế Quả Đồ dính bom 70 gãy lại xuống 50 rồi 50 thì đánh đấm gì nữa Đấy Thế cho anh em bảo thế lại xuống 56 nghìn này Đấy Lại anh em bảo không được thì mình vào đây đặt bom nhá Ok này 100k này Mình sẽ đặt luôn một quả 50 luôn 2, 3 à, Quả bom số 1 này Ok này đó 100k lần đầu tiên này phát đầu tiên có khi gãy rồi rồi dính bom xong gãy rồi ok đấy thấy chưa phát đầu tiên 100k đầu tiên bị gãy này ok chưa đấy thì anh em lại bảo đó là không được này các kiểu này ok này 100k đầu tiên gãy này gãy này mình vào ờ, gãy rồi bây giờ thì phát 100k thứ hai này ok này 100k lần thứ hai này lần thứ hai này đó và vẫn là thập diện mai phục nhá cố gắng nhặt lên trăm rưỡi thôi phát này không liều như phát trước nữa ok này 50k 90k này 8k phát này không liều phát trước nữa 70k đủ dính bom luôn gãy luôn còn 30k <laughs> còn 30k thôi ok chưa còn 30k thì vào đây đặt đặt một quả 30 không phải nó đơn giản dễ như thế đâu anh em ạ 1 2 3 làm quả bom số 2 đi phát trước rồi số 1 mất rồi đó không đơn giản như anh em nghĩ thế đâu đấy quay 3 4 video nó mới được đấy ok được 6.000 6.000 đặt tiếp một quả bom số 2 nữa xem có leo lại được lên không ok này mất 28.000 quả thứ hai đấy các em đó ok chưa 100k lần thứ hai đã gãy này bây giờ là 100k lần thứ ba đó ba lần rồi ba lần không được nữa chịu tiếp tục vẫn như thế nhá vẫn vào à, thập triện mai phục đó và nhặt cố lên trăm rưỡi thôi phát đầu tiên thì mình cố lên hai trăm ham lên 200 quá ok chưa cố lên trăm rưỡi quả thứ ba được chưa không biết là được hay không không được thì của thứ tư của thứ năm chục phát làm gì vẫn phải được một phát lên cao đúng không ok này tiếp này 113 này không được rồi 8k nữa 119 2k ok này 122 ui không cập không kịp rồi 11k này ok 11k ngon rồi 8k này 41 rồi 10k ok đủ trăm rưỡi chạy nhá trăm rưỡi chạy ra thôi không có liều lĩnh được nữa trăm rưỡi thì chạy ra thôi không liều lĩnh được nữa ok này phát lì xì này trăm rưỡi thì mình à, phát ba quả năm chục nhá ba quả năm chục ba quả năm chục này phát ba quả năm chục nhá mới được không có vẻ là phát này không biết ổn được không nữa quả đầu tiên này ok được 6.000 quả thứ hai này quả thứ hai được 2.000 quả thứ ba này quả thứ ba 7.000 được có 166.000 166.000 mình đặt hai quả 80 đi hai quả 80 à hai quả 80 thì có khi là một quả thôi mình làm liều đi một quả 160.000 luôn hai quả 80 không ăn thua làm liều một quả 160 nghìn xem được không không được thì gãy phải chịu thôi đang được cơ ăn đây 160 nghìn này không thèm nhặt ồ không được luôn không được thì đặt tiếp mình không nhặt thì đâm ra không được nếu mình nhặt thì mà đôi khi cũng phát đấy còn được tí mình không nhặt luôn nhiều thế nhiều đây đồ nhặt phát dính bom luôn kìa không nhặt thì không sao ai à, đâu 166 nghìn được 300 rồi 334 là là hòa đấy đang hòa đang lãi 34.000 rồi đang lãi 34.000 tiếp tục đặt quả 100 uh, full này full quả 100 3 quả 100 này vào phòng uh, 7 ống bao nhá full này quả đầu tiên quả đầu tiên 57.000 ngon quả thứ hai quả thứ hai gãy quả thứ ba này được đi được năm mai k ngon là lãi rồi lãi nặng rồi lãi tí rồi mình không bắt là anh em phải chơi theo cách của mình nhá chung cùng tí anh em lại cứ đòi <laughs> chơi cách của mình xong chửi mình quả đầu tiên ăn luôn này quả thứ hai này quả thứ hai ăn tiếp trăm ờ, chín mươi bốn nghìn năm trăm rồi quả thứ ba này quả ba gãy ok này ba quả này được vẫn còn 500 đúng không 500 vào tập diện mai phục nhá tập diện mai phục 500 thì mình sẽ đặt uh, mình sẽ đặt uh, 500 mà 500 thì mình sẽ đặt uh, ờ, 100 đặt 5 quả thôi 500 này đặt 100 này tất cả 5 quả vào phòng 5 hồng bao này tất cả luôn full hai ba quả này xem được không 400 này 34 này vẫn còn vẫn còn hai quả 1 triệu 2 phải là ấy thật 1 triệu hai luôn 500 một phát lên 1 triệu hai luôn ảo thật đấy được quả ăn 1 triệu hai ngon tiếp này vào đây full 300 luôn vào đây đặt full 300 luôn mình sẽ đặt uh, tất luôn nhiều thì ăn nhiều full 300 à 300 là được mấy quả nhỉ được 5 quả Ôi à? quả đầu tiên là 386 này Quả thứ hai này ô quả thứ hai mất hai ba nghìn quả thứ ba này quả thứ ba mất sáu tám nghìn vãi đái quả thứ tư này triệu tư là có lãi rồi triệu tư là có lãi rồi triệu tư là có lãi rồi anh em triệu tư là có lãi rồi ok này 20 200 bạch quả 200 nhá 200 này hai quả hai quả 200 nhá không biết được không đó quả đầu tiên này mong được đi gãy rồi các bạn hai trăm tư quả thứ hai này quả thứ hai gãy tiếp vãi đái làm thêm hai quả nữa thôi quả nữa thôi quả nữa mong là được đi được thì chạy u được 98k là là triệu mốt à triệu mốt thì làm quả nữa xem có lấy lại được không 7k này Ok 386 triệu 6 Ok rồi Có lãi chạy luôn Ok này Tiếp này Một quả 200 6 lúc kia chữ 6 đúng không ok này quả đầu tiên này gãy luôn quả nữa này mong là được đi đâu rồi đây đây đặt này 18 gan này ồ gãy tiếp gãy làm quả nữa làm hẳn một quả 200 đi gỡ lại làm một quả 200 đi được không nữa Còn nó được mình lại mất á à? Đù dính bom thì gãy rồi Gãy rồi 117 làm quả nữa Gãy liên tục kìa 100k này Đù lại gãy Làm quả nữa Mà thôi 1 triệu mốt à 1 triệu mốt thì vào thập diện may phục đi Thập diện may phục đặt lắm nào đặt 200 nhá 200 đền đạt được 5 quả 5 quả đi 5 quả 5 quả năm quả này xem không biết được không nữa năm quả này 800 này vẫn còn ba quả triệu sáu có triệu sáu có lãi rồi hai triệu bốn trời ơi tuyệt vời hai triệu bốn là có lãi rồi làm thêm tiếp làm thêm tất luôn 2 triệu 4 là được 10 quả 10 quả đúng không 12 quả sao nhỉ ờ 12 à, quả 12 quả không biết được không 4 quả đầu tiên được triệu 9 này vẫn còn chắc là lãi rồi 2 triệu này 3 triệu 14 rồi còn hai quả nữa Ủa hai quả cuối gãy hai quả cuối gãy rồi là 3 triệu 14 rồi đấy phát này mình có thể được này đấy 3 triệu 14 rồi thôi cho ra vào phòng này chơi thôi vào phòng này thì là tấp 300 đặt à, tầm 3 quả thôi giờ này vào thập diện mai phục là chủ yếu còn vào phòng này để chạy thôi quả đầu tiên được 58k quả thứ hai thứ hai này quả thứ hai gãy 34k quả thứ ba ủ gãy 3 triệu 3 triệu cũng chạy ba quả nữa không nhạt ba quả này không thì à ba quả này nhạt đi nhưng tứ độ 61k này được 165 ngon quả thứ hai này ủ gãy quả thứ ba này ủ gãy gãy ái quả liên tục đủ không chơi nữa chạy đủ là chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy còn 3 triệu này 3 triệu là 200 Đặt 3 quả 200 nhá Quả đầu tiên này Ù à quả đấy được quả đấy được Quả thứ hai này Bị lác tí Quả thứ hai gãy Quả thứ ba này Đủ dính bom Gãy tiếp 2 triệu 9 2 triệu 9 đủ toàn gãy thôi và vào phòng um, 5 mùng bao này đặt à, 200 đi đặt một quả thôi hai quả này ba quả quả đầu tiên gãy quả thứ hai gãy tiếp quả thứ ba ủ ba quả gãy nó tục tiếp tục này tiếp tục vào à, phòng à, phần diện lái phục nhá hai triệu bảy này hai triệu bảy thì đặt 500 500 được 5 quả ấy đặt à, đâu đặt nhầm bên uh, à, 5 bằng 3 thôi được hai quả bên uh, 10 3 và hai quả bên 5 bằng 3 này hai quả đầu tiên hai quả đầu tiên gãy à được này hai quả sau này ba quả sau này 3 triệu 4 triệu 4 triệu rồi à. Úi trời ơi cố gắng 5 triệu nghỉ nhá Đúng 5 triệu chốt lại 5 triệu nghỉ Full này đặt à, thêm uh, mấy quả nữa này 5 triệu nghỉ nhá cũng được không 5 triệu nghỉ được đi được được đầu đầu lại xuống này tiếp này tắt tay luôn đều tiền nhiều ba quả đầu tiên đồ gãy rồi bốn quả cuối cùng đang bốn quả cùng được không dãy hết rồi dãy còn 2 triệu 2 triệu tiếp này Ui, vừa lên 4 triệu lại tính lên 5 triệu khó thế à gãy à gãy tiếp căng nhà rồi lại gãy xuống còn 2 triệu được không 2 triệu tư vẫn 2 triệu tư à 2 triệu rưỡi nào cho nhặt lên 2 triệu rưỡi là 5 quả đủ lại dính bom đấy chứ nhặt cộng dính bom thì đặt luôn 4 quả này đặt luôn 4 quả này 4 quả 500 này ba quả đầu tiên một triệu ui gãy rồi cuối cùng 2 triệu năm này 2 triệu năm được 5 quả làm 5 quả nữa căng vậy 5 quả của mình đây 3 triệu này 3 triệu đúng không làm tiếp cứ phải gọi là tắt tay luôn đi mà chơi 3 triệu à 6 quả 4 quả đầu tiên này đã lên 3 triệu còn hai quả đủ 5 triệu rồi ok chốt lãi 5 triệu anh em nhá ok chưa đấy là cách chơi của mình nhá ok nhá cho mình xin dừng video ở đây tạm biệt tất cả anh em nhá bye bye xin chào mọi người